Ok xin chào tất cả các bạn thì hôm nay Dũng em tiếp tục quay trở lại với anh em trong chuỗi series mình chia sẻ về chiếc uh, xe Jupiter nha thì ok <laughs> thì anh em biết á, thì à, à, nhân dịp là cái à, thời tiết của chúng ta thì càng ngày càng nóng thì à, đôi lúc à, bản thân của mỗi người lúc chạy ngoài đường cũng rất nóng thì huống chi là chiếc xe của chúng ta thì anh em biết chiếc xe chúng ta nó khi mà chạy ngoài nóng thì nó tiếp xúc với ánh sáng cũng như là cái à, nắng nó nóng rất nhiều thì có thể là nhiều anh em không biết à, cách chăm sóc à, xe trong lúc mà đi trời nắng thì nó sẽ cũng ảnh hưởng tới xe trong quá trình mình xài xe nha anh em thì Dũng cũng đã làm những, những cái video về chia sẻ về anh em bảo vệ xe trong những lúc lúc mà anh em đi mưa thì nhân tiện hôm nay Dũng cũng chia sẻ anh em à, khi mà anh em đi trong những cái mùa nắng nóng cực độ tầm à, gần 40 độ C trong thời gian này thì anh em nên cần có một số cái lưu ý và cũng như một số cái cẩn thận để anh em xài xe nó bền và nó không có bị à, xuống máy trong cái à, mùa nắng này nha anh em ok thì à, à, anh em mời mời anh em vào video này luôn nha thì à, ok thì anh em biết khi mà chúng ta đi trời nắng à, hơi nhiều á, thì à, xe chúng ta sẽ cái mặt sơn á, đặc biệt là cái mặt sơn của của xe nó sẽ tiếp xúc ánh sáng rất nhiều nếu mà anh em à, hay dạng, dạng giống như anh em không có quan tâm cái sơn của anh em á, và đặc biệt là anh em sử dụng những cái màu sơn và xe xe chúng ta <laughs> sửa lựa chọn những cái màu sơn khác á à, những cái màu sơn mà gọi là nó gặp ánh sáng nó nó rất dễ bay màu giống như những cái màu mà à, sáng như màu đỏ màu cam hay những cái màu à, à giống như là màu mà hay hay chói á, thì những cái màu đó thường xuống màu rất nhanh thì anh em đi ngoài nắng á, mà, mà anh em không biết chăm sóc đúng cách á, thì anh em chạy qua một cái mùa nắng thôi là xe chúng ta nó nhìn nó, nó bạc màu ờ, rất rất xuống màu và cũng như là làm cho anh em thấy xe nó lẹ lẹ xuống quá và nó lẹ cũ quá đó đó là cũng cái cái lưu ý đầu tiên về khi anh em đi mùa cái nắng nóng nha theo cho anh em quan tâm à, trong à, khi mà anh em đi mùa nắng nóng thì cái dạng à, đó là cái phần lớp xe của anh em cái lớp xe thì anh em nó tiếp xúc trực tiếp với mặt đường hay là mặt nhựa gì đó thì nơi mà chúng ta thường hay rất nóng và à, khi mà cao su thì nó gặp nóng thì nó thường hay là nó, nó rất giãn nở nha anh em rồi lúc anh em nên bơm vừa phải thôi đừng có bơm cứng quá khi bấm cứng quá thì đi trời nắng gặp ờ, ở dưới mặt đường nó nóng nữa thì nó sẽ dễ phù và nó dễ ờ, hư cái vỏ xe của chúng ta lắm và đặc biệt là khi mà anh em ờ, sử dụng vỏ xe trong cái mùa nắng nóng này anh em nên xem lại cái vỏ mình cây nó còn tốt hay không nếu mà vỏ đã cũ anh em nên thay luôn đi chứ đôi lúc qua cái mùa nắng nóng này đôi lúc chạy nó à, nói chung là giống như là nó tiếp xúc nắng nóng á nó, nó bung ra đôi lúc nó nó gây ra những cái sự việc giống như là ngoại muốn cho anh em <laughs> có thể anh em dẫn bộ hoặc hư luôn cái cái vỏ xe của chúng ta nha thì đó đó là phần à, vỏ xe anh em nên cẩn thận trong mùa à, nắng nóng này nha ok cái mà mình muốn à, lưu ý anh em á, đó là mùa nắng nóng này thì anh em nên à, lưu ý cái phần gọi là, gọi là phần bình xăng nha vì đôi lúc bình xăng là nơi mà chúng ta chứa rất nhiều xăng và nó rất dễ gây cháy nổ và anh em nếu mà anh em à, mùa nắng nóng anh em nên cẩn thận mình đổ xăng vào buổi sáng đổ cho nó nhiều nhiều xíu anh em có thể đi nguyên ngày luôn hoặc đi hai ba ngày ít có đổ tới đổ đổ lui đôi lúc anh em ờ, hết xăng ờ, buổi trưa nắng này nọ anh em cứ đổ tới đổ lui à, khi mà mùa nắng nóng là nó dễ gây cháy nổ và nó ảnh hưởng tới bình xăng của chúng ta nó giãn nở liên tục nên anh em cẩn thận trong mùa nắng nóng này nha ok đặc biệt là anh em đừng bao giờ ờ, để xe ngoài nắng quá nhiều đặc biệt là anh em đi làm đi chơi gì đó và anh em à, à, gửi xe nhờ người ta giữ xe gì đó mà để ngoài nắng quá nhiều và cái bình xăng thì nó Ờ, nó tiếp xúc với ánh sáng nữa thì anh với anh em biết xăng nóng về bên ngoài nóng bên trong nóng thì đôi lúc nó ảnh hưởng tới rất nhiều cái thứ trời mưa thì anh em cũng đem nên đem theo áo mưa và trời nắng thì anh em cũng nên đem theo áo mưa thì áo mưa cũng ta chúng ta có thể tận dụng để trùm cái xe luôn anh em có thể trùm nguyên cái xe luôn anh em có thể sử dụng một cái áo mưa này còn mình thì mình vừa vừa sử dụng áo mưa và mình vừa, vừa sử dụng một cái à, tấm bạc gọi là cái bạc à, phủ à, bạc phủ trùm xe luôn anh em thì nói chung mà giá cả thì nó tầm trăm trăm mấy thôi à, cũng trả tới trăm rưỡi đâu chừng trăm mười ngàn hai trăm mười lăm ngàn thôi thì anh em đã có một cái để bảo vệ khi mà anh em gửi xe hay là đi xe ngoài nắng mà anh em không, không có để không có chỗ để trong à, những cái bóng râm thì anh em cũng có thể sử dụng cái áo mưa hoặc à, những cái bạc xe chúng ta đem theo chúng ta phủ lên vừa hạn chế vừa độ nóng của xe và vừa bảo vệ xe nó bền theo thời gian khi mà anh em đi mùa nắng nha ok và nó không bị à, dạng giống như nước sơn chúng ta sẽ bị xuống màu theo thời gian nha thêm một cái phần lưu ý cho anh em á, đó là khi mà đi ngoài trời nắng thì anh em vừa chăm sóc sức khỏe mình và vừa chăm sóc cho chiếc xe thì anh em à, nghĩ anh em luôn đem hờ một chai nước à, lọc hay là chai nước suối gì đó à, anh em có thể để trong cốp xe và trong những ngày nắng nóng thì anh em tránh tình trạng để tất cả những cái đồ à, mà mình đã chia sẻ trong những video trước á, là à, có có có những món đồ anh em à, không nên à, bỏ vào gấp xe trong dạng mùa nắng nóng này nè như điện thoại hay là những cái gì dễ gây nổ á anh em không nên để trong cấp xe anh em có thể để trong cấp xe một chai nước suối hay gì đó để thêm khi mà mình đi ngoài nắng á thì cái yên xe của chúng ta rất rất nóng thì chúng ta có thể sử dụng nước để à, gọi giống như là để hạ nhiệt cái yên xe của chúng ta và anh em à, cũng có thể à, đi lại cho nó thuận tiện trong quá trình mình ngồi trên xe nha ok thêm một cái điều lưu ý trong anh em khi mà anh em đi mùa nắng nóng á một số anh em thì à, cũng hay nóng ruột khi mà anh em chạy xe ở ngoài đường anh em về anh em dạng giống như là anh em muốn à, rửa ngay hoặc anh em đang đi đường anh em đi quãng đường xa quá anh em muốn rửa ngay hoặc anh em ghé tiệm rửa xe anh em rửa liền hoặc anh em dùng nước à, của mình đem theo anh em làm giải nhiệt cho chiếc xe nhưng mà thực tế đừng đừng nên làm vậy nha anh em nếu mà anh em làm vậy thì nó máy nó đang nóng thì anh em làm như vậy một á, là cái ờ, cái vỏ xe của chúng ta nó đang nóng anh em để chế thẳng vô cái vỏ xe thì làm vỏ xe nó nó rất dễ hư hai là cái máy của chúng ta đang nóng anh em bỏ nước vô thì máy nó giãn nở là nó dễ gây những cái dạng hở bạc và dạng làm cho máy nó xuống rất nhanh nha đó đó là phần lưu ý đi về cái phần mà anh em sử dụng nước hoặc ờ, rửa để à, giải nhiệt trong cái mùa hè ok một phần lưu ý cho anh em đó là anh em à, những ngày nắng nóng anh em không nên chạy xe tối đa 2 giờ liên tục nha anh em chạy à, chia ra đôi lúc và anh em nghỉ mệt khoảng hẳn à, nửa tiếng trở lên để hồi phục chiếc xe và hồi phục sức khỏe của anh em anh em không nên chạy xe quá quá quá quá thúc ga mạnh trong những cái mùa nắng nóng này và không nên chạy quá giờ ừ, tầm 2 giờ trở xuống thôi nha anh em ok à, lưu ý cho anh em trong à, chạy xe trong mùa nắng nóng á, đó là anh em vẫn phải à, rửa xe và vệ sinh xe thường xuyên nha nhưng mà anh em đừng nên à, rửa xe trong à, lúc mà anh em à, à đi trời nắng quá nhiều và anh em không có cho nó nghỉ khoảng à, một tiếng 2 tiếng để cho nó hạ cái nhiệt rồi anh em hãy đi rửa và lâu lâu anh em cũng rửa cho nó sạch vì những ngày nắng nóng thì đôi lúc nó sẽ bụi bặm rất nhiều nó bám vào những cái chi tiết máy của anh em đặc biệt là những cái dạng giống như là bụi bặm cũng không có thua gì à, mùa mưa đâu thì anh em nên tận dụng rửa à, xe để cho xe chúng ta sạch sẽ và chống chọi được qua <laughs> những mùa nắng nóng Ok, đó là phần lưu ý tiếp theo Ok, thêm một phần lưu ý cho anh em á đó, đó là khi mà chúng ta sử dụng những dòng xe, xe số thì nó không có cái dạng à, nước làm mát Thì anh em cũng có thể là nên cải thiện cái phần đó là phần nhớt xe nha Anh em nên sử dụng những ngày nắng nóng là anh em sử dụng những cái loại nhớt xe loại xịn và loại tốt có thể là phù hợp với xe anh em chứ đừng nên sử dụng quá nhiều loại nhất khác nhau ô à, thì nó sẽ làm cho <laughs> nó xe nó cũng nói chung là giống như là anh em không có sử dụng cái gì à, là chính của mình hết thì anh em à, cũng không biết sử dụng cái loại nhất nào hết thì anh em nên sử dụng cái loại nhất là anh em cảm thấy chạy nó im nó bóc nó phù hợp và đặc biệt là sử dụng à, những cái loại xịn xịn xíu vì khi mà trời nắng nóng này nè thì nó cần sự mát mẻ thì nhớt nó nó rất rất rất tốt trong cái <laughs> dạng giai đoạn này nó phụ cho cái xe chúng ta mát mẻ và nó thể là anh em chạy ngoài nắng nó cũng ờ, tự tin hơn ok ok thì à, nãy giờ mình đã chia sẻ anh em trong một số cái à, lưu ý và một số cái mà dụng cụ à, cũng như là một số cái chuẩn bị để anh em chạy xe trong những cái mùa nắng nóng đặc biệt là những mùa nắng mà nhiệt độ rất cao có thể là à, ba mấy bốn chục độ C thì đôi lúc ờ, con người chúng ta cũng rất mệt chứ huống chi là chiếc xe mà đặc biệt là chiếc xe chúng ta là những cái ờ, trang thiết bị nó dạng nó cũng rất rất dễ bị nóng và rất dễ bị xuống màu cho nên nên ờ, nên cẩn thận những những cái ngày này để nó xe chúng ta vẫn còn mới trong những cái mùa khác nha Ok <laughs> thì đó là một số chia sẻ của Dũng thì anh em mà cảm thấy video này hay và có dễ giúp gì cho anh em thì anh em nhớ nhấn like chia sẻ và anh em chưa đăng ký thì đăng ký kênh mình nha ok thì hẹn em trong những video tiếp theo xin chào